Mimi Đây chào em ơi Chúng ta lên uh, vlog Thôi Nào <laughs> Chào cái cô nhanh Làm ăn ngược ngạo <laughs> Chào quá Và ok, trước khi bắt đầu thì hãy kéo xuống, nhấn đăng ký kênh và bật chuông để nhận thông báo về video mới nhất nha. Dạ. chị ơi vượt sân nhà mình à? Đẹp quá, em... Vâng, vâng. Dạ vâng ạ. Ở đây rất là nhiều xe các bạn ạ. Thế đây là bọn mình đã từ bên kia bọn mình quyết định là đi qua cầu và sang bên này. Nhưng mà chỉ tiếc là không có lối xuống mà phải lội. Tặng nhiều thế bé lớp mấy rồi? Lớp mấy rồi? Em lớp mấy? Lớp 6 Lớp 6 rồi á? ôi ở đây từ đây đi học có sao không? Không à. Vô ngoài không học chấm. á Dạ Đến Hà Nội chơi với anh không? <laughs> Có muốn đi Hà Nội không? Không á? Không muốn đến thủ đô chơi một lần à? <laughs> à. Bọn em đi từ xa thấy đẹp quá, rộng quá nên là đi qua cầu xong xuống đây Còn bọn em định đến rừng tràm cơ Cũng đi đến đây không rẽ trái đúng không ạ? Chỗ cầu ấy ạ Dạ Dạ vâng Ui, nước như nước ao ngày xưa, cảm giác như ngày xưa lắm <laughs> Tức là anh quyết định xuống thật à? Anh, anh đùa em xuống cùng anh nhỉ? nước cùng anh đi, nước là một cảnh Thật á? À? Thật luôn Căng nhỉ? A few moments later. bây giờ thì sẽ xuống dưới. Thế anh nhảy à? Anh nhảy thật anh nhảy đùa. Ôi, có phun không bạn? Trời ơi. Tôi với ông Ti ra thằng nào bơi ra bờ sông bên kia nhanh hơn thằng mắc cổ không? Xuống đây. Chơi. Chơi. Đã bảo bơi đi. Chơi. Chơi cho ông có tập chơi. Leo xuống rồi ướt hết. Còn mày chuột rút không ai cứu được đâu. Chơi không? Chơi không? Thôi lên đi, lên đi, nói thật đấy yên tâm em chỉ sợ canh truyền thôi còn em thì không sao em chỉ thế này thôi <laughs> đuối quá bảo em nhá cứu cứu cứu Ui anh Tuấn ơi đẹp cực luôn Quay qua gốc cây này ui Cinematic luôn anh ạ chưa to khủng lồ luôn. vậy mày cho cái một miếng xoài với bây giờ bẻ nắm để anh bé anh nhìn lanh uh, khôn khéo quá ngay nhau rồi nên là khôn khéo cậu ăn không uống hai bao dài đâu có tự nó ừ. có tự nó hoành hành rồi đó ói nhưng mà có thể kéo miệng đấy đúng chuẩn ngon luôn lúc sáu rồi đó à. lên đi ngắt nhiều quá rồi trời ơi chỗ này em sao mà ăn hết được bé ngắt cho bọn mình ăn một đống như này <laughs> lên đi nắng quá ừ, nhiều này ăn bao giờ cho hết để dành á nhưng mà phải có dây bó từ từ tay con đang cầm xoài này không cầm được đi vào trong kia đã nó <laughs> nay vậy là hàng nó khủng khùng mua mua thêm đồ ăn ở đây không ai là ấy số điện thoại vô là nó nổi thôi búp lên ha mày nổi lên đã vào đây chơi nhờ xong còn ăn ké bây giờ ở đây đến tối luôn các bạn ạ không đi rừng tràm nữa tự dưng không không hiểu vì sao lại mò ra ừ. ăn ké uống ké ôi trời không? Chị ơi, chơi mỏi hỏi đây chỗ nào bán cá hay bán thịt không ạ? Cá hả? Chứ này đâu có bán Mua vậy, mua vậy Dạ, cá Cá không có, có gắn mà à. Dạ vâng Gắn dạ. ăn thở đây Sau một hồi lặn lội Chúng mình đã đến ờ, chỗ này chợ nhưng mà đây đây đây đây đây đây đây đây đây <laughs> hai con thôi ừ, mua hai con nhá ôi <laughs> khỏe thật đấy ạ ôi cá cá tươi em bán rau à có rau gì lạ lạ nhỉ? Uhm. Ăn cá lóc thì hợp với rau gì? Cá, cá lóc sẽ nướng Thì ăn thêm món rau thì ăn rau gì nhỉ? Uhm. Một món rau luộc ấy Cái rau này để ăn lẩu đúng không? Còn rau gì lạ lạ hơn à? Cái này là cái gì vậy? Sen à. ăn lẩu Ăn lẩu ừ. Anh Minh ơi Bắp cải nhá Cho chị một cây bắp cải đi Ừ Ta-da Hi <laughs> hi <laughs> anh tôi làm rớt cá buộc chặt vào nhá không đi giữa đường mà nó trôi thì em chịu đấy <laughs> buộc chặt vào thêm nút nữa cho chắc ok nắng quá nắng quá các bạn ơi và chúng mình chuẩn bị về để nướng cá đây hy vọng là sẽ đủ với hai con cá Ờ. Chúng tôi đã có một cuộc đi khá là gian nan nhưng mà thực sự khá là vui và có những trải nghiệm gọi là tuyệt vời anh ơi tuyệt vời tuyệt vời và bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu bắt đi nướng cá đây nhà chị nấu nướng cho okay. nhé hãy cùng đạp, ờ, bọn mình bắt đầu đi nướng cá nhá ui rồi sao lại không phải đập à? à, à tóc tai này nghe có chán không ui một kề nhễ nhạ ui Trời, mua hai cá nhìn hết ham rồi Cái này để ờ, xiên cá nướng hả? Có đâu Thế làm gì? Đi câu cá Thịt lợn hả? Thái Dạ? Thái rồi, thái rồi, thái rồi Thái rồi chứ chưa cắt Nhưng cái này để làm gì? Cái này hả? Bạn lúc đầu cần câu đúng không? Thế bây giờ để câu cá tiếp à? Cái này đâu có, cái này lưỡi lên lùa gà <laughs> Lùa gà Ui nắng quá nhỉ? Cô, có phải cái gì treo ngồi chị ngồi nắng quá Rồi, Dạ. câu liệu có cá không uh, mi dính được con dính được con ạ anh câu được cho anh nhá <laughs> đẹp trai lắm anh ơi quay xa đẹp trai lắm cả hai anh ừ. <laughs> ừ, ừ. nào út sởi út sởi cái mông bọn mình chưa bao giờ làm cái này thề em chưa mổ cá bao giờ wow. em chưa làm cá bao giờ nóng, quá là biến ra nắng dạ. Oh. lên nướng thì bấy nướng đi nướng Đứng ở đấy à chị. Ê, Rau này được rồi hả? Vâng, vâng, vâng. Dạ, Ui. Tức là cắm xong rồi bọc nó xung quanh à? Bọc rơm xung quanh không đốt à? Dạ cái đầu kia không cắm thì cắm cái đầu nhỏ bà nội ơi. Cho cái đầu nó xuống là nó chín. Ờ. <laughs> Nên cái đầu đấy không ấy. Hay mình xiên lại con cá à? Nắng quá. Gãy cây nha. Ui gãy đấy hả? À? Sợ nó đổ Xiên lại con cá này à Xiên lại đầu ngược lại thì nó ấy Đầu ngược có thịt cá Bà game cái này xuống mới đúng mà Xiên cái đầu xuống cái, cái đầu cho nó chín thì biết không ừ. Cái đuôi nó chín sao Đúng rồi đúng. làm ăn ngược ngạo <laughs> ừ. Hơi hơi ấy Hơi cứng đúng không Đúng rồi Đến nữa rồi đến đây nè rồi rồi nó hết ngã rồi được rồi được rồi có đáng quẹt không có bà lấy gom đi lấy, hết ra ống chảo đầu luôn chút xíu gom cái gì đây mấy ông làm gì đấy mấy ông làm gì mà mấy ông hú ghê chịu quá chỗ này vô này để nó cháy lan nè nắng cầm cho em để em có cần thêm dơm không vậy để nướng vậy nó thơm không ui thế xong tí nữa nữa bùng bùng bùng bùng bung Wow, wow, wow. Thật là chuyên nghiệp. Dòm <laughs> này dễ cháy nhở? Đứng lên chờ <laughs> nóng quá. nóng quá. Ui, chết rồi, nhắm vào rồi. Có gì đâu. Ui, nửa nó cháy rồi bỏng. Nóng thật. Cứ đi vô rồi á? Thế tí nữa lại ra đốt tiếp à? Cô, cô để thế thôi á Phải nó không chín Nhưng mà cá này nhanh chín thế à Ui Đấy, phải check in cái mặt mình vào để cho các bạn biết chứ không các bạn lại bảo mình uh, quay cái gì giữa trưa nắng xong rồi lại <laughs> nhờ chị nướng cá Mimi đây chào em ơi Chúng ta lên uh, vlog Thôi Nào <laughs> Chào cái cô nhanh Nào nào nào chào cái Chào, chào các bạn Chào các bạn Đây là bé My Một uh, bé gái miền Tây Ở này miền Nam mà chị Tây Nam Bộ đúng không Chị cũng học được địa lý vậy chị ngu địa lý đâu Vẫn con nghe được câu hai biết rồi đấy Không được Tại là từ lúc vào này đi đâu thì chúng ta cho nhiều quá Ở, ở đây ăn nhiều quá em bị dị ứng ăn ăn mệt hết cả người hmm. cái này để cá chị thế này rượu này tính uh, nằm ấy nè để cá mắm dạ. mắm cá chấm dạ, bài đấy à không chị chị bột canh hay là canh gì đấy anh hợp tách phải ngay bây giờ ăn me ăn chanh à, anh, anh me, đi ạ à. me, cho lạ chứ chanh thì ăn suốt rồi gì đúng không có thể ở đây chuẩn, chuẩn bài là me là chanh ở mắm ờ, cá, cá nướng thì ăn me ngon hơn Ê, ăn me thôi Vậy có ít giờ mẹ Chẳng vai thôi Ăn sống được không? Ăn sống được Được Bà dám ăn không? Chua lắm á Thử miếng coi Từ đầu video cảnh zoom nước xong này chắc là ăn được đúng không ăn sống được đúng không được, được. như chua lắm à ăn trái sống kìa còn ngon tí phong màu xanh Thường thôi, nhiêu được rồi, nhiêu rồi Nhiều quá nó chua Né né làm à? gì à, không, ít nấu đường Keo này ngọt, nghĩa là cho rất nhiều là bánh ngọt đấy Ừ Keo ơi Ừ, chua bình thường, ăn được mà, ngon Mày không chua lắm Không chua Bình thường Chứ để mắm nữa <laughs> Em này là mi Còn đây, có, đây, à. có, có đây là bạn Hoàng bạn ạ ừ. <laughs> cái gì thế lạ lắm chắc là ăn được rồi chứ ạ? À? Nhanh thế hả? Ôi này Nhanh mà nó còn gì nè Không nhanh chắc khỏi ra ăn Cắm này cũng đắt còn giờ vào đi ký mấy chục bán cá này ký nhiều à? bốn 45 nghìn một ký ạ. Đây là đắt hay rẻ tại vì đi ờ, cái chợ gần đây thì không có hết sạch rồi yeah hy vọng là hai con đủ ăn em ăn không à chị đâu ăn chị ăn cơm rồi thôi chị ăn cùng ăn cho vui mọi người cùng ăn cho vui yeah yeah yeah giò mà đem Cá ok, cá ok mọi người ơi Ui Ui Lấy gì? Củ ấy Anh à, đây Dạ Rửa Ủa sao anh không cắt Cắt đi anh làm đang tí anh Dao đâu Kéo đâu Dao chứ có kéo này Cắt ừ. kéo đi cho dễ Kéo thì ngon ừ. Cái thịt này nhiều hơn hôm qua đấy Tuyền ạ à? Bao tiền, bao, bao tiền thịt này? 90 nghìn Hôm qua là hết trăm tư đấy Tất nhiên mình tự nấu phải gác chứ anh Thật Đơn giản mà Cho anh nhá Cảm ơn em Ao mẹ rồi Đâu, bút sôi <laughs> Con này là F bao nhiêu? F4 à? À F 2.5 cửa kinh nhỉ? Được F1.8 ấy ạ. Tại vì anh vừa hình như là room lên nó bị một à, kit 1.8 Em ở đây có bao giờ đi chơi với bạn không? lên kit thì là nó thế wow. Bao giờ chiều có đi chơi thả diều hay gì với bạn không? À, cơm cháy làm, tưởng cơm cháy là ờ, Học dưới con thẻ à? Vui dạ, chứ, em sẽ dạ. chơi bạn vui lắm dạ, Anh Du À Ồ Ờ thôi đi Du ngồi hẳn cho vào đây Ờ, bỏ cái da ở đây nó không đắng Bỏ ra Ừ Ngon không các bạn ạ? Ngon không? các bạn ạ. <laughs> À, nó không phải rau hải cứu đâu gì đâu. Bảo rau nhái. Thử ăn đi anh. Đứng rau hải cứu mình sợ hơi đắng đắng. Cái này cái này có mổ chưa chưa mổ không? Chưa mổ anh. Đâu? Ăn được hết mà. Nó giống rau bà Hà lắm. Mát mát à? Giống rau bà Hà ok ok rau này rau gì yeah. nhái rau nhái rau nhái ăn gỏi cá nướng thì chúng ta có một miếng cá nướng này ừ. nên ăn cả da đi bởi vì nó sẽ hơi vị đắng nhưng mà nó sẽ ngon hơn và một miếng chuối sống này và một ít rau nhái ừ, rồi ok chúng ta quấn vào xong cứ thế mà đây cho một ít nước dạ. nước mắm mắm me rồi thôi vào thôi <laughs> Ok sau khi đã ăn uống ờ, no say thì <laughs> bây giờ chúng mình sẽ phải đi tiếp Cảm ơn uh, chị tên gì nhở? Tên rồi Lúc nãy đã hỏi tên đâu, chỉ biết là tên bé My thôi mà Kiều Chị Kiều Có gì thì uh, chúng mình sẽ quay trở lại đây và xin ăn tiếp Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình Hẹn gặp lại các bạn vào các video sau vào mỗi thứ bảy hàng tuần nha Bye bye Không biết là mọi người đang ở đâu nữa rồi Xung quanh mình chỉ toàn là cây và <laughs> cây thôi